mình cho tất cả anh em cái mã kèo chính toàn bị thua nhưng mà anh em thấy một mã kèo chính thua nhưng mà mình cho anh em ba cái mã kèo góc kèm theo là ba cái mã kèo góc đều ăn full nên em thấy về gần tới cuối mùa giải những cái nhà cái nó đưa ra những cái mã kèo rất là khó đá cho tất cả anh em nhưng những cái mã kèo phụ rất là dễ ăn thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo góc còn những mã kèo chính bữa giờ anh em cũng thấy rồi nhưng nhiều trận nó tuồn nó tích trên toàn ăn trước hiệp 1 xong qua hiệp 2 bị gỡ lời thua không thì anh em cũng thấy nhưng mà trong khi đó nó gỡ lại là rất là nhiều góc thì bởi vậy mình mấy phiên tất cả anh em nên chơi những ma kêu góc để anh em kiếm được lợi nhuận nó tốt hơn đó giống như anh em chơi bữa giờ anh em nằm trên là anh em thua rất là nhiều rồi rất là nhiều anh em nằm trên bữa giờ cũng xa bờ hết rồi nha bây giờ mình, mình mới phiên tất cả anh em thà anh em nằm trên góc thì cái tỷ lệ anh em húp còn cao hơn anh em nằm trên nữa thì bao giờ mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo góc đó là lợi thế nhất thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận của La Liga đó là trận của Celta Vigo gặp thằng Mallorca à, vòng thứ 29 nha anh em đây là trận đấu trễ nhất của La Liga trong à, cái, cái vòng 29 đó diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 4 thì anh em thấy trên màn hình của anh, anh em là hai cái đội hình rồi dự kiến ra sân của hai đội bên phía thằng Celta Vigo chơi với sơ đồ là 442 nè bên phía Mallorca chơi với sơ đồ là 532 thì còn vị trí trên bảng xếp hạng của La Liga thì anh em thấy thằng Celta Celta Vigo trong cái mùa này Celta Vigo đang có một cái thứ hạng rất là tốt trên La Liga luôn. Anh em thấy Celta Vigo đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 36 điểm sau 28 vòng đấu. Thì trong đó thằng Mallorca nó đang có vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 34 điểm sau 28 vòng đấu. <clears throat> Nên em thấy hai này đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng luôn nha anh em, cách vị trí đèn đỏ rất là xa. Còn mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của đội chủ nhà trước nha là Celta Vigo trong 10 trận gần nhất thì Celta Vigo đã thắng hết 5 trận anh em và để hòa 4 trận chỉ để thua một trận trước thằng Atletico Madrid thôi thì anh em thấy cái phong độ gần đây nhất của thằng Celta Vigo đang rất là tốt luôn trong cái mùa giải này đó anh em thấy cái trận hòa hòa với Sevilla nè quà với thằng Amaria nè, quà với thằng Osasuna và quà thêm Real Sociedad thì mùa giải này thằng Celta Vigo đang đá rất là hay nha anh em còn bên phía à, thằng Mallorca thì anh em thấy thằng Mallorca trong 10 trận gần nhất á, thì thằng Mallorca chỉ thắng được hai trận và để thua tới 5 trận và để hòa 3 trận thì cái phong độ của thằng Mallorca thấp hơn thằng Celta Vigo rất là nhiều còn trong cái lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất thì anh em thấy đã bốn trận gần nhất thì thằng Mallorca đã thắng hai trận Sierra Vigo chỉ thắng được một trận và hòa một trận thì anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì thằng Celta Vigo đang có ở ờ, cái thằng à, đang có một cái lợi thế nhất định nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận đấu gần nhất của thằng Mallorca và Celta Vigo trận đó thì thằng Mallorca trên sân nhà của mình ăn với cái tỷ số là 1-0 đây anh em thấy cái trận đó là hai thằng này đã đồng luôn nha anh em đã đồng thì còn cái đội hình lúc đó ra sân thì bên phía Mallorca chơi với sơ đồ 541 nè 532 thì um, trận đó có bàn thắng Mallorca nâng tỷ số bàn thắng lên là phút 59 nha anh em rồi nó nâng tỷ số lên 1-0 thì góc trong trận đó tới 10 quả thì hai thằng này đá anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo góc cũng rất là ok tại hai thằng cũng ngang tài ngang sức với nhau thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo tài góc cũng được nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em để anh em có thêm một cái mã kèo để anh em đầu tư luôn nha thì đây là cái mã kèo mà nhà cái đang đưa ra trong cái trận này đánh giá cực kỳ cao thằng giỏi chủ nhà là Celta Vigo thì anh em thấy đưa với cái mã kèo là Celta Vigo chấp 0,75 và tài xỉu 2.5 thì giống như anh em thấy trong cái lịch sử thôi trong cái lịch sử đối đầu thằng Celta Vigo ừ, chỉ thắng được thằng Mallorca trong một trận đấu thôi anh em còn trước đó thì thằng Mallorca toàn thắng thằng Celta Vigo trên 3 trên 2 trận rồi anh em. Thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là thằng Mallorca được chấp 0775 nè. Tài xỉu 2.5 thì anh em cứ đầu tư mạnh vào cái mã tài, anh em nằm dưới nằm tại thì cái trận này. Nếu mà cái thằng Celta Vigo nó có ăn cái tỷ số là 2-1 thì anh em vẫn còn lãi, vẫn còn lãi nửa kèo. Còn mà giống như hai điều hoặc là hai một ngược lại cho thằng Mallorca thì anh em vẫn lời được hai mã kèo đó thì anh em nên biết là anh em đầu tư đúng cách thì anh em sẽ có lãi thôi thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em là ba cái mã kèo thì anh em thấy ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trên phần màn hình thì anh em cứ chia đều ra anh em đánh thì tỷ lệ anh em lời nó sẽ rất là cao nha thì mình cho tất cả anh em nằm dưới từ đầu trận nè anh em vô đầu trận thì anh em vào liền dưới là thằng Maloka được chấp 0,75 nè anh em vào mạnh tay cho mình tài 2,25 giống như tài 2.5 thì anh em chờ ra sân trong vòng từng 5 phút á hoặc 10 phút tài xỉu nó sẽ tụt xuống còn 2,25 hoặc 2 á, thì anh em sẽ vào cái mã tài nè thì anh em vào cái mã tài 2,25 thì anh em sẽ có cơ hội anh em thắng và anh em quà nó sẽ cao hơn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài 0,75 thì hiệp 1 hiện tại tài xỉu còn đang một trái anh em chờ nó ra nó ra sân trong vòng 10 phút thì anh em vào cái mã tài hiệp 1 0,75 tỷ lệ anh em thắng hiệp 1 nó sẽ cao hơn thì đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng à, Celta Vigo thằng Mallorca này thì anh em nào mà muốn